Vân Anh xin kính chào quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa quý vị, hiện nay thì Vân Anh không thể thu hình tại studio, à, tuy nhiên vẫn cố gắng đem đến cho quý vị những chương trình hữu ích nhất à, đến cho quý khán thính giả khắp nơi qua kỹ thuật interview online. Và thưa quý vị, ngày hôm nay Vân Anh rất là hân hạnh à, được tiếp chuyện với một vị bác sĩ rất là quen thuộc tại San Diego, đó là bác sĩ Lê Dạ Lữ, bác sĩ chuyên khoa về tâm thần tiếng Anh gọi là psychiatrist và hiện bác sĩ đang làm việc tại San Diego. Ngày hôm nay bác sĩ Lê Dạ Lữ sẽ chia sẻ với chúng ta từ một góc nhìn của một vị bác thần và những gì đã xảy ra trong những tuần lễ vừa qua khi mà lệnh social distancing tức là giữ khoảng cách 6 feet và stay at home nói nôm na là cấm cung đã được à, thống đốc tiểu bang California ban hành trong những ngày qua. Trước hết Vân Anh xin chào bác sĩ Lữ. Chào Vân Anh ạ, à. chào quý vị. Thưa bác sĩ, trong những ngày qua thì chúng ta thấy là trên TV, trên mạng lưới ờ, định toán ờ, toàn cầu có rất là nhiều những cái ờ, vị bác sĩ chuyên môn tiếng Anh cũng có, tiếng Việt cũng có nói về triệu chứng cũng như cách chữa trị của đại dịch à, COVID-19. Tuy nhiên chưa có ai cũng là cũng như là có rất là ít những cái vị bác sĩ nói về cái một cái khía cạnh đó là về tâm lý, tâm thần. Thì thưa bác sĩ, Um, hiện nay trong 3 tuần vừa qua, um, cuộc sống của mọi người chúng ta bị đảo lộn, uh, không phân biệt tuổi tác, sắc tộc hay là màu da vì đại dịch COVID-19. Uh, ờ, xin bác sĩ chia sẻ những cái khó khăn uh, mà các gia đình như là ông bà, cha mẹ, con cái đang bị ảnh hưởng vì sống trong một cái khuôn khổ bị gò bó, um, hạn hẹp hầu như là 24 trên 24 thưa bác sĩ. Yeah, thì, ờ, mình thấy cái khó là nó một cái thay đổi quá bất ngờ cho với tất cả mọi người trong một cái mà mình có một cái chương trình hàng ngày như là người, ờ, người vợ, người chồng đi làm như thế nào, mấy đứa cháu, ờ, con đi học như thế nào, ông bà nội, bà ngoại này kia thì, lo lắng trong nhà như thế nào, thì mỗi người có một cái vai trò và một cái chương trình. Và khi cái con, vi khuẩn này nó tới và nó làm cho mình phải là đối xử một cách, rất là khác và để mà mình giúp đỡ cộng đồng và mình giúp đỡ chính mình thì cái việc mà mình cần đang làm nhất là cái việc là phải ờ, thay đổi cái chương trình của mình cho cho nên mình phải ở nhà và tránh xa và làm cho những cái mà cái cơ hội mà mình có thể bị là uh, mình mình làm người khác lây hoặc là chính mình bị lây cho nên nó giảm xuống thì cái đó nó làm cho mình uh, mất một cái chương trình uh, như là bình thường thì theo mình nghĩ thì cái này là ai cũng phải là có một cái bổn phận và cũng có một cái hiểu biết và ờ, giữ một cách là flexibility cũng như là mình phải biết là cái cái cái cái thời gian này nó cần mình phải là ờ, <clears throat> hiểu biết để mà mình mình đối phó nó một cách cũng như là là có một cái cách nhìn ờ, không không bị là cũng như là ràng lắm để mà mình đối phó với nó được Um, thưa bác sĩ, nhiều nhà tâm lý cũng khuyên chúng ta là hãy dùng cái thời gian rảnh rỗi hiện nay à, đang có để làm những việc tích cực cho chính bản thân và gia đình. Um, nhưng mà trên thực tế thì Vân Anh được biết là à, có rất là nhiều người cho rằng à, cái điều đó sẽ đem đến sự nhàm chán. À, vậy chúng ta nên thì để không có phải à, đối diện với cái sự nhàm chán đó và sẽ đưa đến trong à, chúng ta một cái tinh thần nó uể oải hoặc là stress thưa bác sĩ? Um, cái đó là uh, theo mình nghĩ là có thể là chấp nhận có một cái phần chán của nó. Thí dụ như những người bố mẹ thì ờ, vẫn còn phải có cái vai trò là work from home thì ờ, việc văn phòng hay là việc làm thuế hay là việc làm về thương mại này kia vẫn có một cái vai trò để mà mình làm uh, qua nhờ internet và và ngồi ở nhà làm được thì nó vẫn có một cái chương trình cũng như là ờ, schedule là sáng sao, đi làm sao, rồi tối sao. Nhưng mà có các khó khăn cho những, ờ, cái cái hoàn cảnh như vậy á là mình vừa phải coi mấy cháu ở nhà vì mấy cháu là phải đi học, nhưng mà bây giờ là trường không mở thì mình phải giữ ở nhà. Thì vừa là coi cháu trong nhà mà vừa là đi làm, xong rồi vừa lo những chuyện khác nó vẫn như là không có ấy. Thì mình nghĩ á là nếu mà có được một cái cái cái cách tốt nhất là ai cũng phải có một cái schedule cũng như là mấy đứa cháu vẫn đi ngủ thường xuyên vẫn dậy đúng giờ như là phải là ăn sáng rồi đi học rồi bố mẹ cũng phải có cái uh, lịch trình đó là sáng dậy đi học rồi ờ, đi làm xong rồi trưa ăn thì tính sao là mình lo thì nó có dĩ nhiên là mình vừa lo việc làm xong rồi mình vừa làm là cô giáo thầy giáo xong rồi mình vừa làm là người coi trẻ em nữa cho nên cái cái vai trò của mình nó tăng lên gấp 3, gấp 4 lần thì cái cái bận rộn cũng vâng. có mà những nếu cái người khác mà có thể cảm nghĩ là mình hơi bị chán hoặc là không có đúng theo ý muốn của mình trong cái, ơ, ờ, chuyện, ờ, làm việc hàng ngày á, thì mình, ờ, nên chọn một cái gì đó nó nó nó có buổi sáng như là một tiếng để mà đọc sách, một tiếng để mà nấu ăn, còn một tiếng để là lo lắng cho sắp xếp cho ngày mai. Cho nên mọi cái gì nó đ hay là tập thể dục thì cái gì nó cũng có một cái tiếng của nó hết trơn, xong rồi một tiếng là cho mình có quyền để mà được mình chán, chứ không phải là chán là là là thua hết. Nhưng mà tại trong cái hoàn cảnh như vậy thì nó có cái khó khăn của nó thì mình chấp nhận, nhưng mà nếu mà mình càng giữ được cái schedule và càng có cái routine á, thì nó càng đỡ cho mình hơn trong cái khó khăn của, ờm, như là cảm thấy như bị boring. Cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. À, như vậy thì bác sĩ Lữ có làm việc ở nhà không bác sĩ? Hay là bác Mình sĩ, là ờ, bây giờ là bệnh dạ. coi như là làm ở nhà thương và họ cần mình vô dạ. nhà thương vì bệnh nhân của mình à, Dạ. vẫn là dạ. coi Dạ. như là có có một phần đó là phải cần mình, ờ, ngay đó. Dạ. Ờ, nhưng mà dạ đa vâng. số những người bác sĩ trong, ơ, ờ, trong trong trong lĩnh vực này là bây giờ là ráng để mà kiếm cách để mà không phải ờ, như là để mà mình giúp được. Tại vì khi Dạ. mà mình vô nhà thương á là cái cái cái cái cơ hội nguy hiểm nó cao lên rất là nhiều. Đúng Và rồi, khi mình dạ. đi về hoặc là đi đâu nơi khác á, thì cái cơ hội nó vẫn đi theo, ơ, ờ, cái tăng con số đó cho nên phải là cẩn thận rất nhiều khi mà mình làm những việc như vậy là cũng như là uh, rửa tay thường xuyên hoặc là những cái gì mình mới đụng như là cái ờ, cái mở cái cửa xong rồi đóng cái gọi đóng cái cổng hay là những cái chuyện gì mà cái tay mình nó đụng tới á, là mình phải rửa xong rồi chùi này kia cho nó cẩn thận hơn rất nhiều để mà cái con vi khuẩn nó không có được ở trên đó để mà nó đi từ tay lên mặt mình đó, quan trọng là cái đó cho nên cái work from home á, là ai làm được á, là mong được là có được cái cơ hội để mà làm từ nhà để mà mình có thể uh, cooperate với được cái cái cái cái cái ờ, shelter in place và cái social distancing vì hai cái đó là một trong những cái là là rất là cái chuyện priority để mà mình giúp được chính cho mình và giúp cho cộng đồng mình vì mình càng làm được như vậy trong 2 tới 4 tuần tới người ta nói là bây giờ là project tức là tới gần cuối tháng tư á, mới là cái con số nó mới là đi lên cái peak có nghĩa là bây giờ mình đang thấy nó vẫn còn là chưa tới cái peak và và và có thể còn nhiều người sẽ bị nhiễm hơn nữa cho nên mình phải rất là cẩn thận để mà mình chậm lại cái độ nhiễm của nó nó kêu là cái cái cái theory là flatten the curve mình có nghe qua có nghĩa là cái những cái resource trong nhà thương từ bác sĩ y tá tới những phòng ICU tới những cái mặt nạ mình dùng để mà mình chữa bệnh đó những cái đó nó đều có một cái giới hạn của nó ngay bây giờ trên thế giới nước nào cũng thiếu hết cho nên nếu mà mình à, có được cái số thí, ví dụ như là <clears throat> mình nói ví dụ con số thôi ví dụ như một ngàn người mà mình có một ngàn cái cái cái giường ICU thì người cần và giường có thì nó đều nhau nhưng mà nếu mà bắt đầu cái con số này nó cứ lên lên lên thì một ngàn người một ngàn cái giường nhưng mà tới 10.000 người 100.000 người phải cần cái giường đó thì lúc đó là rất là khó khăn và nước Ý cũng đã trải qua và nước Tàu cũng đã trải qua vì không biết chọn làm sao để mà chọn cho ai mà cần cái giường này và ai là là là là phải là phải đợi hay là không được cơ hội được cái giường đó và mình không muốn những người bà con cô bác anh em người bạn thân của mình không muốn ai cũng bị vô một cái hoàn cảnh là phải bị người khác uh, lựa chọn cho mình là là mình có thể được vô cái giường đó hay không và cái trách nhiệm của mình bây giờ và mình có thể làm được á, và để flatten cái curve đó, đó là mình phải social distance giữ cách xa và uh, ở trong nhà càng nhiều và ở được cho tới là cũng như là không đi nơi nào được thì là tốt nhất và và fresh air như là đi ra trước đi đi đi bộ trong neighborhood là cũng nhiều lắm rồi thì nếu mà mình giữ được cái đó thì cái ờ, cái độ cần và cái độ nhiễm cái độ cần của cái resource nó thấp xuống và cái độ nhiễm tốc độ nhiễm nó bị chậm xuống và cái ờ, những cái resource trong nhà thương với lại cái số bác sĩ và y tá sẽ có đầy đủ những cái dụng cụ và có người personnel để mà chữa được cho những người có bệnh. À, cảm ơn bác sĩ ờ, Lê Dạ Lự rất là nhiều. À, vâng thưa quý vị đến đây thì Vân Anh phải nói là rất là cảm ơn à, cái cái um, cái ờ, sự tân tiến của kỹ thuật hiện nay. À, quý vị biết là Vân Anh đang thu hình tại nhà riêng và cùng kết nối với bác sĩ Lê Dạ Lữ để đem đến cho quý vị buổi phỏng vấn ngày hôm nay. À, thưa quý vị, à, trước khi tiếp theo câu hỏi kế tiếp thì Vân Anh cũng xin được nhắc lại à, bác sĩ Lê Dạ Lữ đã à, thư nhắc cái điều này rất là nhiều nhưng mà Vân Anh cũng xin nhắc lại một lần nữa bác sĩ Lê Dạ Lữ là bác sĩ à, medical doctor về tâm thần psychiatrist khác với psychiatrist bác sĩ ơi bác sĩ nha, xin nhắc lại một lần nữa cái sự phân biệt giữa hai cái thay đồ này một lần nữa nha bác sĩ để cho những quý vị thính giả nào lần đầu tiên đến với chương trình của chúng ta ngày hôm nay có một cái sự phân biệt rõ ràng hơn thưa bác sĩ. Yeah. Dạ. Thì mình uh, chuyên khoa là đi học ở trường y khoa và tốt nghiệp uh, là thành uh, bác sĩ chuyên khoa về tâm thần và cái đó là ừ. medical doctor hoặc là doctor osteopathy MD và DO. Còn mà nói về bác sĩ tâm lý là PhD là thuộc về tiến sĩ thì là Dạ. trong trong hai lĩnh vực trong trong nghề tâm thần và tâm lý á, tâm lý là để mà mình, à, mình nói therapy và những người mà có muốn mà hiểu biết về thêm chính mình hoặc là những có chuyện gì, ờ, không vui, trầm cảm hay là về counseling cho gia đình á, thì mình có thể đi tới, ờ, tâm lý. Còn nếu mà khi mà lĩnh vực nó qua tới bên mà phần mà cần tới thuốc men và cần bác sĩ viết toa thuốc thì là phải cần cái sự uh, giúp đỡ của bác sĩ tâm thần là psychiatrist thì mình học theo uh, căn bản thì cũng có học cho therapy và cũng có làm học cho viết thuốc cho nên mình hai phần mình biết hết nhưng mà mình uh, cần cái sự hợp tác của những uh, nhà bác sĩ tâm lý để mà làm chung với mình khi mà bệnh nhân uống thuốc uh, tâm thần xong rồi bớt thì lại đi với lại bác sĩ tâm lý để mà học hỏi thêm về chính mình về therapy thì hai cái nó hợp với nhau thì tăng thêm cái sự mà hiệu nghiệm chữa bệnh cho chính cái người mà cần vì không phải là có thể là nói là mình đi therapy mà mình nói là, là hết và nếu mà mình đi bác sĩ yeah. Dạ. tâm thần mà mình uống thuốc uh, riêng không thôi thì cũng là hết phải cần có cái sự hợp tác của hai bên cho uh, tất cả những loại có thể là bệnh tâm thần khác nhau Dạ, à, thưa bác sĩ, À, với cái nỗi ờ, lo sợ về cái đe dọa của đại dịch Covid-19 hiện nay và những cái thay đổi trong cuộc sống hiện nay à, thường ảnh hưởng đến giới nào nhiều nhất theo kinh nghiệm của bác sĩ, à, giới trẻ hay là những người cao niên và tại sao có sự khác biệt về tâm lý này và theo bác sĩ thì à, có khi nào mà những bệnh nhân này có hành động nguy hiểm đến tính mạng của họ hay không và những cách để đề phòng thưa bác sĩ? Ờm, câu hỏi này theo mình nghĩ thì cũng khó vì mình nghĩ là nó đã ảnh hưởng hết toàn thế giới và tất cả toàn những người từ trên xuống dưới, trẻ già mình cũng là có một cái phần là bị ảnh hưởng hết, chứ không phải là bên này ít bên kia nhiều hay là bên đây sẽ bị khó khăn hơn bên kia. Nó cái khó của nó để mà cho phân biệt là những cái cái cái level riêng của nó thì ờ, mình phải hiểu được là là là thí dụ như trẻ em thì có cái giới hạn như là nhiều khi trẻ em Ờ, mấy cháu muốn thích đi ra ngoài, đi chơi rồi nói chuyện với bạn, rồi gặp cô giáo, thầy giáo, rồi học hành này kia. Cho nên khi mà nó đổi cái môi trường thành về ở nhà không thôi từ sáng tới tối và nếu mà không có được cái cái sự mà schedule và routine á, thì nó có thể khó hơn vì, ờ, không có như nó hơi giống như cái mùa hè, có lẽ như hơi giống giống vậy là không cần ờ, ngủ sớm và không cần dậy đúng theo schedule thì nếu mà giữ được cái schedule đó cho cho các em á, thì nó tốt cho các em hơn là một còn nói về cái phần mà tâm thần của uh, nhóm giữa hay là tâm thần của nhóm lớn tuổi thì dĩ nhiên theo mình thấy thì có thể có phần lo lắng trong nhóm lớn tuổi hơn cao niên uh, các vị cao niên vì cái con vi khuẩn này theo hồi xưa mình hiểu là có lẽ là nó cao nhất trong cái phần là nó ảnh hưởng về cái cái cái cái cái cái fatality mortality và và cái cái cái cái cái cái, cái độ nặng của cái cái cái nhiễm của nó với những vị cao niên nó cao hơn so với lại những người thấp tuổi hơn nhưng mà bây giờ mình càng ngày càng thấy càng nhiều người bị thì chưa chắc là đúng vậy những người dưới 65 tuổi những người giữa 40 tuổi là cũng bị rất là nhiều nhưng mà cái phần bị nhiễm á, nó là cảm thấy như là nó nhẹ hơn là cái phần nhiễm của cái những vị cao niên cho nên nó nó đều lo lắng cho tất cả và không cần là phải nói là nghĩ là ô nó chỉ cho người khác chứ không phải cho chính tôi thử nghĩ nếu mà chính mình là người bị như vậy á, là, là nó không còn là cái con số ở ngoài mà là chính gia đình mình phải là bị chịu ảnh hưởng và ai sẽ lo Đúng cho rồi. con cái mình ai sẽ là lo cho vợ con này kia cho nên những cái đó nó đều có cái khó khăn của nó cho từng lớp tuổi và nếu mà mình hiểu biết được là đây là một cái ờ, cái cái cần thiết của một cộng đồng giúp đỡ nhau và rất là hên nếu mà thử hỏi nếu mà cái cái bệnh này nó có một cái thời gian trong quá khứ hoặc là có được trong cái thời gian ngày hôm nay mà mình có được hết những cái technology qua những cái FaceTime, Zoom và internet rồi uh, conference call này kia như là chính mình đang dùng bây giờ mà thử hỏi nếu mà không có cái này mà mà còn phải ở nhà mà hiểu hết những cái này mình nghĩ nó còn khó khăn hơn gấp gấp gấp mấy lần cho nên phải nói là nếu mà phải bị bị trong cái hoàn cảnh như vậy có tất cả những tối tân như vậy thì cũng có thể mình nghĩ là nó có cái uh, optimistic uh, perspective của nó trong trong cái đó À, vâng, cảm ơn bác sĩ. À, thưa các bác sĩ, hiện nay thì các bệnh viện cũng như là khắp nơi à, trong các cơ quan y tế đều chú tâm đến những bệnh nhân bị COVID-19. à, như vậy thì các khoa khác như là khoa tâm thần thì sao? À, khi có một trường hợp khẩn cấp, gia đình muốn đưa những bệnh nhân tâm thần đến bệnh viện à, chữa trị thì họ có được à, chữa trị ngay hay không? Hay là họ bị cho vào danh sách chờ đợi để nhập viện thưa bác sĩ? theo cái lời ờ, khuyên nhắn của hết những người trong mà ngành y khoa đó từ từ trên xuống dưới là phải reserve lại cái dùng cho nhà thương là cái mà cái cần cuối cùng cái mà emergency thôi không phải bây giờ là những cái lúc mà mình có thể là ờ, cảm thấy muốn đi vô thì vô hoặc là những cái gì mà Ừ. procedures này kia là elective là cũng như được có cái quyền lựa chọn là vô những cái mà ờ, cái gì mà mình cảm nghĩ rằng là có thể đợi được dĩ nhiên là tốt nếu có nhưng mà nếu mà có thể đợi được thì người ta khuyên là đừng đến nhà thương vì cái ừ. cái cái cái nguy hiểm của cái mà nhiễm trùng nó cao hơn khi mà mình bước vào những cái nơi mình không cần bước đến đó còn nói về tâm thần mà nếu mà bị nặng á, thì ví dụ như một người nào mà có cái uh, trầm cảm tới nỗi mà muốn tự vẫn mua muốn tự tử thì dĩ nhiên cái đó vẫn phải là phải vô nhà thương nhập viện để mà cho bác sĩ tâm thần và cho y tá ờ, giúp đỡ cái người đó phục hồi lại cái phía cạnh là nhìn được là tôi không cần cũng như là không tôi còn có cái con đường đi chứ không phải đây là hết thì những cái cái chuyện mà emergency không phải là cho tâm thần mà mình có nhiều người khác ờ, không <clears throat> nếu bây giờ mình mình mình vẫn bị uh, heart attack chứ không phải là không và vẫn không bị là những cái mà cũng như là diabetes hay là những cái chuyện khác mà nó thành cái medical emergency thì những cái đó người ta vẫn cần đi vô nhà thương như thường thì vẫn là business cho bình thường trong những cái cái cái đó nhưng mà cái quan trọng nhất là phải biết là những cái nào mình không cần thiết thì mình nên uh, đợi lại và chỉ có những cái mà emergency và rất cần thì vô nhưng và những cái chuyện đó thì mình vẫn hỏi nhà thương để biết uh, tôi có cần nên phải vô hay không Dạ vâng, và điều quan trọng là quý vị à, lúc nào cũng liên lạc với bác sĩ của mình để à, được giúp đỡ, à, phải không bác sĩ? Dạ. À, yeah. Dạ. Thưa bác sĩ, yeah. Dạ. à, chúng À, thưa bác sĩ, à, chúng ta vừa được tin chính thức ngày hôm nay là các em học sinh à, sẽ được ở nhà cho đến hết mùa hè này. À, thưa bác sĩ Vinh Anh được nghe rất là nhiều những cái lời chia sẻ của các à, người bạn cũng như là các quý vị khán thính giả là các em học sinh ở nhà nhất là những em mà đang ở lứa tuổi ờ, thanh thiếu niên teenager đó bác sĩ thì vì ở chung ừ. nhà với bố mẹ nhiều quá và đôi khi nếu mà ở trong cái không gian nó nhỏ hẹp quá thì các em ờ, cảm thấy rất là bực bội mà không những riêng các em mà cả các bậc phụ huynh nữa thì bác sĩ ờ, có một cái lời chia sẻ cũng như là lời khuyên gì cho cả các em cũng như là các bậc phụ huynh thưa bác sĩ um, theo mình nghĩ trong cái khó khăn nó là một cái cơ hội ví dụ như hồi xưa nếu mà ờ, trong những cái lúc mà mình mình mình không đồng ý với nhau hoặc là những cái lúc mà mấy mấy mấy bé cảm thấy như là khó chịu có lẽ có được một cái ờ, khoảng cách như là để đi ra ngoài hay là để mà gặp bạn để mà quên những cái ờ, buồn phiền bực tức đó nhưng mà bây giờ là theo cái cái cái lời nhu cầu và khuyên dặn á là phải ở nhà thì mình đổi cái đó thành lại một cái cơ hội để mà mình nói chuyện trong cái mà mình không đồng ý với nhau thì mình mình mình mình mình tập dùng những cái mà như là người ta kêu skill á, của những nhà bác sĩ tâm lý có thể giúp đỡ được như khi mà mình không đồng ý mình hiểu được cái cái cái cái sau lưng của cái không đồng ý là cái gì và cái cách mà mình đối xử với trong cái không đồng ý đó như như thế nào nếu mà có được cái phần mà hiểu biết được cái sau lưng người ta nói là cái cái cái ờ, tiếng Anh là cái why behind the why là tại sao sau khi cái tại sao là mình cứ càng hỏi tôi bực bội tại sao bực bội vì tôi cảm thấy như uh, bố mẹ tôi không nghe lời tôi à, và và không có tôn trọng tôi tại sao cảm thấy như là bố mẹ không tôn trọng cái cái phần của mình thì mình cứ hỏi tại sao tại sao tại sao và trong cái cách mà nói chuyện và cái cách mà hiểu được cái sâu xa của cái bất đồng đó thì mới biết được là cái cơ hội mà để mà nói chuyện trong trong lúc mà mình disagree nhưng mà mình kiếm được cái đường để mà đi cho nên nó không phải là cứ nghĩ là à, thôi chặt quá nhà không có chỗ và không có được đi thôi bây giờ cứ bực rồi cái là uh, người nào trong góc đó thì coi như là mất một cái cơ hội để mà hiểu biết được rất nhau nhiều uh, ờ, uh, ờ, hiểu biết nhau rất nhiều hơn một chút vâng cảm ơn bác sĩ rất là nhiều à, thưa bác sĩ chúng ta đang ở trong thời gian uh, của nỗi đe dọa toàn cầu đó là đại dịch Covid-19. Um, thưa quý ờ, thưa bác sĩ bên cạnh việc là chúng ta phải làm những cái việc mà à, các cơ quan y tế khuyên cũng như là bác sĩ Lê Gia Lữ vừa chia sẻ với chúng ta đó là ở nhà à, giữ khoảng cách rửa tay và tránh gặp gỡ nhiều người để mà tránh sự lây lan của Covid-19 này thì bên cạnh đó ai cũng đối diện với một cái nỗi lo sợ và cái nỗi lo sợ nó đi đến một cái mức độ là um, nó, nó, nó, nó, nó kinh hãi luôn nữa thì bác sĩ um, với kinh nghiệm của một ừ, người bác sĩ bác sĩ cho một lời khuyên nào để cho những nỗi nỗi lo sợ đó mình có thể control nó được mình có thể um, giảm nó được không thưa bác sĩ um, cái mà mình nên nhìn đó là không phải là nếu mà mình bị positive cái test positive có nghĩa là đó là cái uh, như là cái death sentence hoặc là cái kết án và và cho mình không còn cái cái cái cái cơ hội nào để mình sống sót cái đa số những người bị bệnh đó là có thể phục hồi lại được uh, nếu mà mình uh, cũng như là mình quarantine chính mình và mình uh, làm theo những cái mà lời dặn uh, của của bác sĩ và cứ ở trong những ngày đó để mà cho qua được những cái lúc mà khó khăn còn nếu mà tới lúc mà mình phải cần vô nhà thương và gọi bác sĩ và nói đây là tới lúc phải vô nhà thương thì lúc đó vô thì cũng còn có những cái uh, bước theo cái uh, step của nhà thương để mà họ giúp cho mình chứ không phải là cũng như là bị cái positive cái là có nghĩa là không còn gì nữa và buông xuôi thì nó có cái khó khăn trong đó là có lẽ là nhiều người nghĩ rằng là tôi bị ho hoặc là tôi bị uh, uh, fever hoặc là tôi bị uh, những cái đau đau đau người rem người này kia đó cái là thôi xong rồi nhưng mà thiệt ra là trong những cái đó nó còn nhiều cái cái cái cái cái cái step của nó và những cái phần mà mình vẫn còn có thể làm được trong cái phần control của mình để mà mình giúp được cho chính mình và giúp được cho những người uh, chung quanh mình cái mình nghĩ á, nhiều người có có lẽ chưa chưa có cơ hội nghĩ tới hoặc là uh, không biết uh, đề phòng như thế nào nhưng mà thì ví dụ như mình nói ngày mai nếu chính tôi là người có bị nhiễm tôi sẽ đối phó như thế nào để mà tôi không có đem cái cái ờ, cái này đến cho gia đình tôi thì mình có nghĩa là phải phải phải suy nghĩ chung với gia đình là nếu có lẽ một người trong gia đình sẽ bị như vậy thì ai sẽ là lo lắng như thế nào cho việc cơm nước rồi con cái rồi chính cái người bị nhiễm nó sẽ ở trong góc nào ở trong nhà để mà không có được cho cái con uh, vi khuẩn đó nó ra được để mà ảnh hưởng những người khác trong gia đình thì chính mình cũng có lẽ là phải kiếm cái phần là cái phòng riêng của mình là phòng nào và cái cách mình đưa đồ ăn tới lui như thế nào cái cách mình giặt đồ như thế nào và cách rửa tay đi uh, rửa chén này kia đó là những cái đó nó phải là suy nghĩ từ tay trên xuống dưới hết để mà cho mình có được một cái cách là cũng như là mình control được những cái này để mà cho nó làm cái khoảng cách giữa cái người có lẽ là đang uh, bị nhiễm và những người có thể cơ hội bị uh, bị lây nhiễm này kia cho nên uh, những cái đó là mình phải uh, biết suy nghĩ ra để mà đề phòng và có sẵn cái cái cái, plan trong gia đình cho mỗi người À, rất là hay à, thưa bác sĩ vì sự lây lan thường thường ở trong gia đình là dễ lây lan cho cả gia đình nhất phải không bác sĩ đó là tại tại dạ, vì vâng. cứ thử hỏi dạ. một ngày mình bao nhiêu tiếng đồng hồ là mình trong Dạ. cái lĩnh vực là gặp người trong gia đình nhiều nhất. Ừm, Bởi dạ. vậy, chính mình á, nếu mà mọi người trong gia đình mà cứ ở trong nhà và không đi đâu á, thì cái cơ hội mình gặp cái người khác nó thấp xuống. Cái cơ hội gặp cái ừ. người mình không biết là cái người này đã đi đâu và như thế nào. Con con vi khuẩn này nó có một cái là mình không có cái symptoms, mình vẫn có lẽ là người đang carry. Cho nên mình nghĩ rằng người kia nhìn bình thường, khỏe mạnh và mình đứng kế bên và cũng là mình cũng bình thường khỏe mạnh nhưng mà thiệt ra trong đó là cái transmission nó cũng có thể là đã có rồi và nếu mà mình đã đem cái cơ hội đó cao lên mà để đem gặp cái đó xong rồi mình lại đem về nhà đó thì nó lại có cái phần nguy hiểm riêng của nó cho nên cái cẩn thận nhất và cái mà có thể làm thấp nhất được và giúp đỡ nhất cho cho nước Mỹ cho cộng đồng cho thế giới là chính mình phải theo cái luật là nên ở nhà à, và nếu mà mình tất cả nếu mà mình tất cả đều nghe lời như vậy và cố gắng làm hết mình trong mọi người trong cộng đồng và có lẽ là mình có thể có một cái cơ hội để mà giống như hồi nãy mình nói là cái flat cái curve là cái sự cần ở trong nước Mỹ là sẽ có người bị bệnh và sẽ có người cần cái giường đó nhưng mà cái sự cần nó sẽ được có cái sự đáp ứng của đầy đủ uh, bác sĩ và y tá chứ không phải là phải là vô một cái hoàn cảnh là không còn giường và bác sĩ không còn uh, dụng cụ để mà giúp đỡ những người này nữa cho nên cái cái quan trọng là cái cái cái đó chính mình có thể ủng hộ và giúp đỡ cho mình và cộng đồng nếu mà mình cứ stay at home À, vâng thưa quý vị, ngày hôm nay thì trong uh, phần nói chuyện của bác sĩ Lê Gia Lữ mình thấy có một cái phần rất là hay đó là uh, khi mà chúng ta uh, nghe một cái ai mà bị positive như vậy chúng ta đừng có lo sợ và chúng ta phải tính trước là chúng ta cứ nghĩ là chúng ta là người có thể có cái ờ, nhiễm trong người để có một cái sự sắp xếp trước để mà khi đối diện với cái sự thật đó là chúng ta không có bị kinh hãi à, rất là hay thưa bác sĩ à, và cuối cùng là một vị bác sĩ chuyên trị về tâm lý tâm thần bác sĩ Lê Dạ Lữ có lời khuyên mọi người nên làm gì trong lúc này để có thể giảm thiểu những căng thẳng về tinh thần thưa bác sĩ um, theo mình nghĩ có một cái phần nào mà có lẽ là nó đem cái niềm vui đến cho mình riêng cho cái cái cái cái, a, à, cái cũng như là cái giờ cá nhân của mình và cái giờ, ờ, tham gia trong gia đình và cái giờ cộng đồng. Nó mỗi cái nó nó hơi giống như là tu thân thị gia à, bình thiên hạ vậy đó. Thì cái cái cái cái cái riêng của phật mình đó là mình muốn làm gì, ờ, nó nó nó nó nó đem cho mình tới một cái cách cũng như là thư giãn. Như thí dụ mình chính mình thì mình thích nấu ăn thì tới giờ đi làm xong về là cái đầu óc mình nó đổi qua là bây giờ tới giờ lo cho con cái và lo cho gia đình nấu ăn và trong cái đó là một cái là nó làm cho mình lại cảm thấy như là tôi có được một cái sự control, tôi có sự một cái là tôi tôi tôi tôi đây là cái thế giới của tôi và đây là những cái gì tôi có thể ảnh được. Có nghĩa là tôi chọn được món ăn gì và tôi đem những gì tới cho gia đình tôi và nó làm cho tôi được một cái niềm vui là tôi là người đem những cái này tới thì đó là một cái thư giãn riêng của cá nhân mình còn người khác thì có lẽ nói là tôi muốn đi coi phim tôi muốn đọc sách uh, coi phim ở nhà dĩ nhiên uh, hay là tôi muốn nói chuyện với bạn và hay là trong nhóm này kia thì mỗi cái nó đều có một cái cách mà nó làm cho mình cảm thấy như là mình còn connect với lại cộng đồng còn còn còn còn gia đình thì kiếm những cái sinh hoạt mà có thể chơi chung mấy đứa cháu của mình mấy bữa nay nó học chơi uh, tiếng lên giỏi lắm xong rồi hôm qua mới dạy nó wow. <laughs> đó thì wow. <laughs> giỡn à, mình mình mình kiếm những cái giờ cũng như là sau khi ăn uống là 7 giờ rưỡi thì từ 7 rưỡi tới 8 giờ rưỡi là coi như là giờ sinh hoạt gia đình cho mỗi đứa chọn một cái mỗi đêm khác nhau thì uh, những đứa bé chính những đứa bé cũng cảm thấy như là mình có một cái quyền lựa chọn trong những cái thời gian mà cảm thấy như khó khăn vì mấy đứa cháu sẽ quên rằng là mình bị thay đổi trong cái môi trường mà nhưng mà chính mình vẫn còn được một cái phía cạnh là có một cái gì có control thì nhiều người cần exercise hay là fresh air thì uh, có thể chạy bộ trong neighborhood nhưng mà nhớ giữ cẩn thận cái độ là 6 feet 6 feet uh, feet social distancing và khi đi xong về là dĩ nhiên là phải rửa tay rửa tay rửa tay đó những cái chuyện nhỏ đó mình đi nhưng mà nó thành chuyện lớn vì những cái đó nó có thể ảnh hưởng với tất cả xung quanh mình nhưng mà những cái thư giãn đó những cái giờ cá nhân đó những cái giờ cho cộng đồng đó đều có thể có một cái tốt cho mình cho nó qua những cái thời gian khó khăn và có hên là có được những cái uh, technology như vậy như mấy đứa cháu gọi lên ông bà gọi ông bà ngoại nói chuyện và anh em chị em này kia hay là bạn vòng quanh thế giới chính mình cũng có bạn bên Ý mà mình đang nói chuyện chung bên đó để mà cho hỏi thăm họ ra sao vì chính họ đã bị ở trong nhà từ lúc là giữa tháng 2 tới giờ rồi mà ừ. họ vẫn còn ở trong nhà tới giờ và cái cái cái cái uh, những cái tâm tâm lý và tâm thần của họ nó cũng ờ, giống giống như mình nhưng mà họ đi trước mình hai ba tuần thì chính mình học được những cái đó bên bạn bè chung quanh thế giới mà biết được thì nó lại làm cho mình không phải là chính mình mà mình có lẽ là những cái hành động của mình nó không còn phải một cách là hơi ích kỷ nếu mà mình đổi hướng hay là mình nói thôi ai cũng ở nhà thôi tôi đi ra chút cũng không sao ờ, chính tôi đi ra cũng có không có gì cái đó là cái nguy hiểm mình thấy có một tuần trước hay là hai tuần trước khi mà bắt đầu mới ra luật là không nên Dạ. đi ra và stay at home á thời ờ, khí hậu ở San Diego lại quá đẹp Đó, là thấy gì dạ. bao nhiêu gia đình lại đi ra biển đi chơi không đúng rồi. ai Ờ, có lẽ là trong cái biển đó là coi trọng được cái cái cái cái cái cái cái sự mà nguy hiểm của đi chơi trong lúc đó. Cho nên mình phải cẩn thận là nói là những cái cái cái, ờ, public park, những cái beach và chính ờ, những cái national park đều close hết. Là tại sao? Vì muốn cho được một cái cách là suy nghĩ rất và và hành động rất là đúng là mình phải control cái con vi khuẩn này bằng là không có cho nó cơ hội để mà nó transmit và nó đi lây lan nếu mà mình ngồi nhà mà mình chính mình cứ ngồi trong nhà thì nó đâu có đi đâu được nó không có vô mình được mà mình không có đi cho nên là cái quan trọng nhất là mình chỉ cứ phải nói là stay at home stay at home stay at home Cảm ơn bác sĩ Lê Dạ Lữ rất là nhiều đã gửi đến cho quý vị khán thính giả khắp nơi những thông tin rất là cần thiết để cho chúng ta cùng có thêm kiến thức, cùng có thêm sức mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần để chúng ta cùng với sự hướng dẫn của các vị bác sĩ chuyên môn như là bác sĩ Lê Gia Lữ ngày hôm nay cùng vượt qua đại dịch COVID-19 này. Cảm ơn bác sĩ Lê Gia Lữ rất là nhiều. Cảm ơn quý vị và xin thân ái chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị, cảm ơn Vân Anh.